Bà Rịa Vũng Tàu ở vị trí thứ hai với 78,79 điểm. Đây là lần thứ hai liên tiếp hai địa phương này nằm trong top 5 địa phương bảo vệ môi trường tốt nhất. Trà Vinh xếp thứ ba với 77,52 điểm. Hình ảnh Đà Nẵng đứng đầu về chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường. Các tỉnh, thành phố trong top 10 bao gồm Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Trà Vinh, Cần Thơ, Bình Dương, Long An, Vĩnh Long, Quảng Ninh và Bắc Giang. Nhóm 5 địa phương chót bảng bao gồm Bình Thuận, Bình Phước, Phú Yên, Kiên Giang và Đắk Nông. Tỉnh Đắk Nông xếp cuối bảng với xếp hạng chỉ số PEPI 2021 với số điểm 51,3. Các tỉnh nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng còn có Kiên Giang 55,88 điểm, Phú Yên 54,64 điểm, Bình Phước 54,86 điểm, Bình Thuận 55,14 điểm và Hà Nội ở vị trí khá thấp khi xếp thứ 55 trên 63 tỉnh, thành phố với số điểm là 57,36 điểm. Hà Nội chỉ xếp cao hơn Quảng Ngãi, Con Tâm, Bạc Liêu, Bình Thuận, Bình Phước, Phú Yên, Kiên Giang và Đắk Nông với hầu hết các chỉ số đều ở nhóm cuối. Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tất cả các chỉ số được đưa ra nhằm mục đích đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ về bảo vệ môi trường và đánh giá ở mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống, đồng thời đánh giá hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, khuyến khích nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước và người dân trong công tác bảo vệ môi trường. Hình ảnh sơ đồ chỉ số ô nhiễm không khí. Chỉ số nhóm 2 để đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống được thể hiện thông qua việc đánh giá mức độ cảm nhận, sự hài lòng của người dân đối với 8 tiêu chí vấn đề về chất lượng môi trường liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. 8 tiêu chí bao gồm Thứ nhất, chất lượng môi trường nước tại các ao hồ, sông suối, kênh rạch tại nơi sinh sống. Thứ hai, chất lượng nước dùng cho sinh hoạt tại nơi sinh sống. Thứ ba, chất lượng môi trường không khí tại nơi sinh sống. Thứ tư, mức độ bảo đảm về tiếng ồn, độ rung tại nơi sinh sống. Thứ năm, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nơi sinh sống. Thứ sáu, thu gom xử lý nước thải tại nơi sinh sống. Thứ bảy, hệ thống cây xanh, khu vui chơi giải trí, công cộng, danh lam thắng cảnh, cảnh đẹp thiên nhiên tại nơi sinh sống. Và cuối cùng là sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với vấn đề bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống. Khi chỉ tính điểm ở nhóm 2, kết quả cho thấy các tỉnh, thành phố như Phú Thọ, Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Giang là năm nơi có điểm đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống cao nhất. Các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Cạn, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Bình Phước là 5 tỉnh, thành phố có số điểm thấp nhất. Kết quả khảo sát còn cho thấy trong 8 yếu tố liên quan đến mong muốn của người dân đối với chính quyền được đề cập đến trong bản câu hỏi, ba yếu tố có tỷ lệ cao nhất được người dân thuộc đối tượng trả lời phiếu lựa chọn nhiều nhất là giải quyết các vấn đề thu gom xử lý rác thải tại nơi sinh sống 58%, cải thiện chất lượng môi trường tại các ao hồ, sông, suối, kênh rạch tại nơi sinh sống 48%, cải thiện chất lượng nước dùng cho sinh hoạt tại nơi sinh sống 47%. Hình ảnh chỉ số chất lượng không khí liên kết với sức khỏe. Vấn đề ô nhiễm môi trường ở Việt Nam trong những năm qua ở mức báo động cả về mức độ ô nhiễm không khí, nguồn nước và đất không rõ cách tính điểm chi tiết trong từng mục của bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này như thế nào và cách thu thập mẫu để tính điểm ra sao. Nhưng người dân khó có thể tin thành phố Hồ Chí Minh lại là nơi có được mức độ hài lòng về chất lượng môi trường sống cao. Bởi vì chỉ số AQI về mức độ ô nhiễm không khí ở nơi đây luôn vượt mức an toàn và luôn ở trong tình trạng báo động đỏ về mức độ nguy hại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 TSMC ước tính sẽ đạt doanh thu khoảng 10 tỷ USD khi hai nhà máy của họ hoạt động tại Mỹ. Hình ảnh một bài báo đưa tin hãng TSMC của Đài Loan tăng gấp 3 khoản đầu tư. Tháng 10 năm 2022, để ngăn chặn các công ty Mỹ bán sản phẩm chip, dây chuyền sản xuất và phần mềm cho Trung Quốc, Mỹ đã công bố một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng. Mỹ cũng cấm công dân nước mình cũng như người thường trú tại Mỹ hỗ trợ Trung Quốc phát triển hoặc sản xuất chip. Trong khi đó, đa số các giám đốc điều hành các công ty bán dẫn ở Trung Quốc đều có hộ chiếu Mỹ hoặc có thẻ xanh của Mỹ và họ được đào tạo tại Mỹ. Biện pháp này đã gây ảnh hưởng nặng nề đến Trung Quốc. Đồng thời, Mỹ cũng cung cấp 53 tỷ USD để tài trợ cho các công ty sản xuất chất bán dẫn tại nước này. Đó là lý do mà TSMC đầu tư vào hai nhà máy ở Mỹ. Và điều này có thể thu hẹp khoảng cách chi phí tồn tại trong sản xuất ở Mỹ so với ở châu Á và nhiều ông lớn khác cũng đang cố gắng tận dụng điều này. Hình ảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden Trước đó vào tháng 8 năm 2022, Tổng thống Biden đã ký đạo luật giảm lạm phát thúc đẩy Mỹ phát triển ngành sản xuất chip bán dẫn và công nghệ cao nội địa. Đạo luật này sẽ thu hút vốn, nhân tài và chuỗi cung ứng quay trở lại Mỹ và giảm đầu tư của các công ty quốc tế vào Trung Quốc. Từ lâu, Trung Quốc đã rất muốn công nghệ sản xuất chip, Họ hiểu rằng bất cứ ai kiểm soát được chuỗi cung ứng sẽ nắm được chìa khóa để trở thành siêu cường. Cũng chính vì vậy, Mỹ phải cắt đứt quan hệ với Bắc Kinh nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ngày nay, chip không chỉ sử dụng trong lĩnh vực vô tuyến, nó còn ứng dụng trong tất cả các thiết bị điện, điện tử khác, đặc biệt là trong công nghiệp quốc phòng, sử dụng trong các thuật toán của trí tuệ nhân tạo. Một chiếc điện thoại thông minh muốn tăng tốc độ hoạt động, muốn lưu trữ được nhiều hơn và phong phú hơn, nó cần được tăng số lượng chip Tuy nhiên, để đạt được điều này thì không dễ dàng vì nó đòi hỏi phải có những con chip nhỏ hơn, tinh vi hơn, nghĩa là công nghệ sản xuất chip phải liên tục được cải tiến. Hầu hết các con chip trên thế giới đang được sản xuất tại Đài Loan, vì vậy Tổng thống Joe Biden gọi hòn đảo này là lá chắn Silicon. Điều này cũng giúp Đài Loan giữ được sự độc lập của mình với Trung Quốc và giúp Mỹ kiềm chế được ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc cũng coi trọng việc sản xuất chip và họ đang tìm mọi cách để vượt lên trên lĩnh vực này. Tuy nhiên, việc chính quyền Biden cố gắng ngăn chặn mọi khả năng tiếp cận của công nghệ sản xuất chip của Trung Quốc khiến ngành công nghiệp non trẻ này của Trung Quốc có nguy cơ chết yểu. Hiện nay, Apple đã cho dừng thỏa thuận mua chip từ một trong những công ty hàng đầu của Trung Quốc và Huawei về cơ bản đã chết. Mỹ dễ dàng làm tê liệt các công ty công nghệ của Trung Quốc. Trước đây, Mỹ nhắm vào từng công ty của Trung Quốc, nay họ mở rộng ra cả nước. Hình ảnh ông Tập Cận Bình Trung Quốc không có gì để đáp trả, nếu họ cũng áp đặt các lệnh cấm tương tự như Mỹ thì hại nhiều hơn lợi. Họ đã kiện Mỹ lên WTO, nhưng việc kiện tụng sẽ kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn sẽ tăng sự đầu tư và hỗ trợ cho ngành sản xuất chip trong nước. Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc sẽ tập hợp sức mạnh quốc gia để thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ trong nước